Vâng, xin chào tất cả các bạn Xin chào tất cả bot hệ thống kinh doanh online Và tôi xin tự giới thiệu Tôi tên là Lê Thanh Hải Và trong hệ thống kinh doanh online tôi được mệnh danh là chủ Martin for bot Và bởi vì sao? Bởi vì à, hiện tại tôi đang trực tiếp tư vấn và đồng hành triển khai Martin cho khoảng 30 hệ thống lớn nhỏ khác nhau Và tất cả hệ thống mà tôi triển khai thì đều đang thành công và đều đang phát triển rất là vững mạnh Đó Và ngày hôm nay tôi muốn à, chia sẻ với bạn một cái à, điều vô cùng tuyệt vời À, để cho các bạn làm sao các bạn có thể à, hút nhiều đại lý hơn nữa và khi mà tôi à, đồng hành cùng với rất là nhiều các hệ thống kinh doanh online tôi phát hiện ra là tại sao có những bot lại hút được rất nhiều đại lý tại sao có những bot nói gì đại lý của mình cũng nghe tại sao có những bot mà lại ngược lại không tuyển được đại lý nào cả và nói gì thì đại lý cũng không không ủng hộ bởi vì sao? Bởi vì họ khác nhau bởi thương hiệu cá nhân của người này mạnh hơn thương hiệu cá nhân của người kia Và trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bot 5 bước để các bot có thể xây dựng thương hiệu cá nhân của các bạn uy tín, nổi tiếng và phát triển trên mọi các kênh trên online hoặc là kể cả offline đó <clears throat> và chắc chắn nếu như bạn áp dụng theo đúng 5 bước mà tôi chia sẻ ở đây thì các bạn sẽ trở lên rất là uy tín, sẽ trở nên nổi tiếng trên Internet. Thì bước thứ nhất để giúp các bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn đó là các bạn cần phải chọn một tệp khách hàng mà bạn phải định vị mình là top 1 trong cái tệp đó Bước thứ nhất để mà xây dựng thương hiệu cá nhân đó là chọn một tệp khách hàng và định vị mình là top 1 trong cái tệp đó Và để làm sao các bạn có thể chọn được một tệp khách hàng à, tuyệt vời bây giờ thì nó có hai yếu tố yếu tố thứ nhất đó bạn phải xem là thị trường họ đang cần những cái điều gì bạn phải xem là là vấn đề của thị trường đang là gì thị trường đang quan tâm đến chủ đề gì và yếu tố thứ hai đó là bạn sẽ xem điểm mạnh của bạn là gì đó bạn sẽ xem điểm mạnh của bạn là gì và bạn sẽ làm một cái là giao giữa hai thứ đó thị trường cần và điểm mạnh của bạn và bạn sẽ chọn một cái tệp phù hợp với bản thân bạn tôi lấy ví dụ cụ thể nếu như các họ muốn hút những người kinh doanh cho các thì các bạn phân tích là thị trường họ đang quan tâm đến bán lẻ họ đang quan tâm đến tuyển sỉ họ đang quan tâm tới content họ đang quan tâm đến làm video marketing họ quan tâm đến chốt sale đúng không ạ và bây giờ bạn thử xem bạn đang mạnh ở điểm gì ạ? Bạn đang mạnh ở bán lẻ không ạ? Bạn đang mạnh tuyển sỉ không ạ? Bạn đang mạnh chốt sale không ạ? Bạn đang mạnh làm video, làm content không ạ? Đó và khi mà bạn dụ là thị trường đang cần đến bán lẻ mà bản thân bạn đang mạnh bán lẻ thì bạn sẽ chọn một tệp là những người mà đang gặp khó khăn về bán lẻ những người đang quan tâm đến những cái cách làm sao để bán lẻ hiệu quả đó là bước thứ nhất là bạn chọn một cái tệp để bạn định vị là top 1 Ví dụ tôi chọn tệp là carbon Đó Và rất là nhiều những người anh em của tôi trong kinh doanh online Ví dụ như à, anh Phạm Xuân Minh thì anh ấy chọn là tuyển sỉ à, Anh Hàn Quang Dự thì anh ấy chọn là phụ nữ bán hàng online Và họ đều là top 1 trong cái tệp của họ Đó Thì đấy là bước thứ nhất Và bước thứ hai tôi muốn chia sẻ với bạn Để mà bạn có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân đó là các bạn cần phải xác định cho mình một nhân hiệu xác định cho mình một cái tên nhân hiệu một cái tên nhân hiệu là bước thứ hai mà các bạn cần phải làm ví dụ à, bản thân tôi tôi có một cái tên nhân hiệu là chùm Martin Forbes hoặc là bản thân uh, những người anh em của tôi ví dụ như là anh Phạm Xuân Minh thì có nhân hiệu là vua tuyển sỉ đó và rất là nhiều những boss mà tôi tư vấn họ đều có những cái nhân hiệu riêng của họ để mà khi nhắc tới họ người ta sẽ nhớ ngay tới cái nhân hiệu đó và các bạn có thể tham khảo một vài ý tưởng để bạn chọn được cái tên nhân hiệu phù hợp ví dụ như là các bạn chọn chủ đề là bán lẻ nhá thì bạn có thể chọn những cái nhân hiệu như là à, phù thủy bán lẻ này lữ hoàng bán lẻ này thanh bán lẻ này bậc thầy bán lẻ này đó vua bán lẻ này thì các bạn hãy chọn cho mình một cái tên nhân hiệu như vậy để mà khi nhắc tới bạn người ta sẽ nhớ ngay tới cái nhân hiệu đó đó khi nhắc tới Lê Thanh Hải người ta sẽ nhớ ngay tới chùm Martin Forbon đó khi nhắc tới Phạm Xuân Minh người ta sẽ nhớ ngay tới vua tuyển sĩ đó vậy khi nhắc tới bạn bạn muốn người ta nhớ đến bạn về cái điều gì đó thì bạn hãy chọn cho mình một cái tên nhân hiệu như vậy và bước thứ ba để bạn có thể xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của bạn uy tín vững mạnh đó là bạn phải xác định cho mình một cái hình ảnh nhân hiệu hãy xác định cho mình một cái hình ảnh nhân hiệu đồng nhất để mà từ online tới offline đều thống nhất cái hình ảnh nhân hiệu của bạn nó không chỉ quyết định bởi những cái quần áo trang phục mà bạn mặc ví dụ như là bạn suốt ngày hình ảnh của bạn thấy xuất hiện là một cái bộ trang phục màu đỏ hoặc là bạn có một cái cặp kính đeo rất to hoặc là bạn có một à, phụ kiện trang sức rất là thu hút đấy là những cái về hình ảnh ngoài những cái phụ kiện đó thì cái hình ảnh nhân hiệu của bạn cũng quyết định bởi những cái ngôn từ mà bạn chia sẻ cho cộng đồng những cái comment của bạn trên Facebook hoặc là những cái bức ảnh mà bạn chụp với cả những người xung quanh bạn như thế nào thì bạn sẽ chơi với những người như vậy cho nên là những cái bức ảnh mà bạn đăng lên ấy bạn đi cùng ai bạn ăn cùng ai nó cũng sẽ quyết định tới hình ảnh của bạn đó hoặc bạn đi học người thầy nào về cái chủ đề mà bạn muốn trở thành chuyên gia thì cũng sẽ quyết định tới cái cái hình ảnh thương hiệu cá nhân của bạn đó cho nên là các bạn cần phải sâu ra những cái hình ảnh là mình đi ăn đi chơi cùng những người có tầm ảnh hưởng này mình đi học những người thành công và những người có tầm ảnh hưởng trong cái lĩnh vực của các bạn đấy thì các bạn cần phải hiểu bản chất hình ảnh nó là tất cả cái điều đó chứ không phải là chỉ là cái ngoại hình của bạn đấy là cái hình ảnh và cái điều thứ bước thứ tư mà các bạn cần phải cần phải làm để mà xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân vững mạnh đó là các bạn cần phải viết lại câu chuyện thương hiệu cá nhân của bạn Tại sao bạn lại có tên là Trù Martin Robot? Tại sao bạn lại có tên là Vua Tuyển Sỉ? Tại sao bạn lại có tên là Thánh Bán Hàng? Tại sao bạn lại có tên là Lữ Hoàng Bán Lẻ? Và bạn đã có những thành thành quả gì trong cái lĩnh vực này rồi? Bạn đã có thành quả gì rồi? Bạn đã có những thành tích gì trong cái lĩnh vực này mà bạn lại nhận mình là là một cái tên nhân hiệu như vậy thì bạn hãy viết lại, bạn hãy chia sẻ là bạn hãy sâu ra cho mọi người biết cái thành quả của bạn đó ví dụ bản thân tôi tôi là chùm Martin Ford bởi vì sao bởi vì bản thân tôi đang trực tiếp tư vấn với hơn 30 bot hệ thống đó tư vấn và triển khai họ thì tôi được mệnh danh là chùm Martin Ford à, anh Phạm Xuân Minh anh ấy là vua tuyển sĩ bởi vì anh ấy có những cái lớp học tuyển sĩ à, ờ, vài trăm người đều là các thủ lĩnh đều là các bot hệ thống đó hoặc là có những người là phù thủy bán lẻ là lữ hoàng bán lẻ thì họ đều phải có nhân hiệu và họ đều phải có cái kết quả họ đều có câu chuyện tại sao họ lại được mệnh danh như vậy mọi người hình dung ra không ạ đấy là bước thứ tư và bây giờ bước thứ năm là bước rất quan trọng bước này là bước quyết định đến cái việc đó bạn có nổi tiếng hay không đó là bạn hãy làm bước thứ năm là truyền thông nhân hiệu của bạn trên đa kênh hãy comment đi ạ hoặc là hãy à, ghi lại và vở đó bước thứ năm đó là các bạn sẽ truyền thông nhân hiệu của bạn trên đa kênh ví dụ trên Facebook cá nhân của bạn này trên fanpage cá nhân của bạn trên group này trên web này trên uh, YouTube này hầu hết những bot họ đang kinh doanh thì họ chỉ kinh doanh trên Facebook cá nhân thôi và nếu như bạn chỉ kinh doanh trên Facebook cá nhân thôi ấy tôi nói với bạn nhá đối thủ họ chơi xấu bạn họ hack Facebook của bạn coi như là bạn rất là mất nhiều nguồn lực bạn rất khó khăn trong kinh doanh cho nên là bạn cần phải làm đa kênh và nếu như bạn muốn nổi tiếng ấy thì buộc bạn phải làm đa kênh liệu rằng bạn chỉ nổi tiếng trên Facebook cá nhân của bạn được không ạ cũng có thể nhưng nó sẽ không nổi tiếng bằng nếu như bạn làm đa kênh bạn chạy quảng cáo trên fanpage này YouTube khách hàng cũng thấy bạn này Group khách hàng cũng thấy bạn này và lúc đó bạn sẽ định vị bản thân bạn là số 1 bạn trao giá trị cho khách hàng ở trên khắp các kênh mà khách hàng hiển thị Thế để mà truyền thông được trên đa kênh thì bạn cần phải làm những cái video để chia sẻ giá trị để chia sẻ cái chủ đề bạn đã trở thành chuyên gia ví dụ như bạn chọn chủ đề bạn là bán lẻ hay bạn là tuyển sỉ thì bạn hãy làm những video chia sẻ về bán lẻ làm những video chia sẻ về tuyển sỉ để bạn định vị mình là chuyên gia trong chủ đề đó và hãy hãy đăng tải cái cái video đó trên đa kênh trên fanpage trên youtube trên uh, web của bạn và khi đó khách hàng ở đâu họ cũng được nhận những cái thông tin giá trị từ bạn và họ sẽ tin tưởng bạn là một chuyên gia và bạn sẽ trở thành một cái người là top of mind trong tâm trí của khách hàng khi nhắc tới bạn là họ sẽ nhớ ngay tới nhân hiệu của bạn khi ai có một nhu cầu nào đó muốn kinh doanh sản phẩm của bạn thì họ sẽ nhớ ngay tới bạn và họ sẽ giới thiệu cho bạn đó và khi họ gặp vấn đề liên quan đến bán lẻ liên quan đến tuyển sỉ thì họ sẽ muốn gặp bạn để được bạn tư vấn hoặc khi họ muốn kinh doanh online thì họ cũng muốn vào hệ thống của bạn bởi vì họ đã nhận được rất nhiều giá trị từ bạn ở trên đa kênh đó và tôi tổng kết lại cho bạn 5 bước để các bạn có thể nhớ để áp dụng để xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn thật vững mạnh đó là bước thứ nhất hãy xây dựng thương hiệu cá nhân của mình bằng đó là chọn một tệp khách hàng mà mình thực sự có thể định vị mình là top 1 Bước thứ hai đó là các bạn hãy xác định cho các bạn một cái tên nhân hiệu bước thứ ba đó là các bạn hãy xác định cho các bạn một cái hình ảnh nhân hiệu bước thứ tư đó là các bạn hãy viết lại một cái câu chuyện truyền thông cho cái nhân hiệu của bạn và bước thứ năm đó là các bạn hãy truyền thông nhân hiệu của bạn trên đa kênh bằng các video chia sẻ kiến thức giá trị và đó là 5 bước chắc chắn bạn làm theo đúng 5 bước này bạn sẽ trở lên rất là nổi tiếng, rất là uy tín trên cộng đồng kinh doanh online. Và cảm ơn bạn đã xem video của Lê Thanh Hải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo. Xin chào.